nữa thử ra là không có bộ goblin thì sao có chơi được không bốn con ui mẹ ơi ui mẹ ơi ui ơi ui rồi nhảy liên tục anh em ơi nhảy liên tục anh em ơi nhảy liên tục anh em ơi có 6 con game tổng lượng đam chúng ta gây ra nó là 10.000 đam đấu kết thúc và A Long giành chiến thắng. Ok hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today anh em vừa xem trailer của giải Game Today Premier League được diễn ra bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 anh em nhé. Và chúng ta đã trải qua một tuần rất là căng thẳng với những cái trận đấu phải nói là đỉnh cao. Uh, cực kỳ là mãn nhãn đến từ các game thủ xuất sắc của Game Today. Sau hai ngày uh, thứ bảy và chủ nhật chiến đấu rất là căng thẳng thì chúng ta sẽ có một tuần để nghỉ ngơi anh em nhé. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một tuần và tôi cùng anh em sẽ quay lại giải đấu vào ngày 24 tháng 7 anh em nhé 24 tháng 7 20 giờ ngày 24 tháng 7 anh em hãy ấn vào cái chuông cũng như ấn nút đăng ký để có thể là theo dõi tiếp cái giải đấu Game Today Premier League một trong những giải đấu uy tín danh giá nhất Việt Nam hiện tại anh em nhé <laughs> Còn chần chừ gì nữa mà không ấn đăng ký và ấn vào cái chuông đi anh em ơi. Mà tôi cũng không hiểu tại sao cái giải tôi Cả cái giải có 16 người thì có hai bạn nữ Mà các bạn nữ đánh hay như thế Thật sự là như thế luôn Lam Chin bây giờ đang có 3 trận Coi như là top 1 Giành cái điểm tuyệt đối 3 trận top 1 30 điểm anh em ạ Và đang đứng ở top 1 trong bảng xếp hạng Tôi cũng mong là có một cái gì đấy nó khác bọt Ở trong cái ờ, lượt về nha anh em nhé Lượt về chúng ta sẽ quay trở lại vào ngày 24 Rồi ok Rồi đấy là câu chuyện ngày 24 Còn hôm nay uh, Trong clip này tôi sẽ review cái con tường mới Nó sẽ ra mắt vào ngay tối nay thôi nhá anh em nhá Và trong cái clip này tôi sẽ review ngay cho anh em cái sức mạnh của con tường mới Để anh em biết nó mạnh đến cái cỡ nào Chắc chắn nó sẽ rất là mạnh Rất là im ba Con nào thì thôi con tường mới nào ra là nó rất là khỏe và để hiểu rõ cái sức mạnh của nó thì tôi sẽ chơi một game cho anh em xem để anh em thể hiểu rõ được cái vấn đề của cái con tướng mới nhá anh em nhá có vấn đề đấy rất có vấn đề mà tôi cũng phải dặn trước các anh em nhé là trong cái clip này ấy, thì thứ nhất là nó sẽ không phản ánh được beta bởi vì làm sao ở đây là tôi chơi là các cái game thủ là nó không phải là những cái game thủ đỉnh cao chơi cùng nó không phải là những cái game thủ ở top rank chính vì thế nên là chúng ta sẽ không thể nhận định được meta uh, chúng ta cũng sẽ không nhận định được update xem là update là chơi như thế này nó có khỏe không và chúng ta chủ yếu là chúng ta xoay quanh con tướng thôi và sức mạnh con tuồng này thôi nhá anh em nhá nhiều khi là cái những cái um, update trước ấy anh em cũng thấy đấy ví dụ như cái đợt mà ra con Fanda anh em nhớ không cái con Fanda mà đầu tiên khi mà chưa có cái bộ Fanda ấy thì khi mà xuất hiện cái bộ Fanda ấy, thì cái bộ Fanda đấy nó rất là im ba rất là im ba từ con gấu xin này gấu Fanda xin này Ember đúng không? Sau đến con gấu điện cũng cũng rất là kinh. Và sau cuối cùng là xuất hiện con gấu đá. Con uh, gấu đá cũng rất khỏe. ba con đấy lúc mà nó xuất hiện ấy thực sự là nó rất khỏe. Và nó là cái sự im bà con đấy nhưng mà tuy nhiên những cái đội hình với nó thì nó rất là may may rủi, nó rất là may rủi, nó rất là gọi là phải là nhân phẩm mới chơi được. Chính vì thế chỉ có những ờ, huyền thoại chơi cái à quên chơi gấu Chiến thần Phanda Kẻ hủy diệt meta Ông Hoàng nhân phẩm Thần đồng may mắn Kẻ làm giữ bí kíp Không phải làm gì mà vẫn chiến thắng Mới chơi được Anh em nhá <laughs> Có thằng có con BH2 rồi kìa Nó khỏe nhá Nói chung là Nếu mà muốn nhận định meta anh em ạ Chắc là phải ờ, sau khi update khoảng một hai ngày trước rồi Cặp nó rồi Không biết ra này có ăn được không đây con BH nó bớ được một con Tinker đằng sau Đã giết được hai con đằng sau rồi Hay quá Có thể ăn được đây Ok ok Rất tốt Gặp được thằng mạnh nhất rồi anh em ạ Trận này là chúng ta có có 3 mic rồi Cho 3 mic vào kiếm thêm free roll biết đâu lại lại lại ra là con BH được không? Thôi, bây giờ up cấp rồi. Up cấp lên 6 thôi. Lấy thịt đè người anh em ạ. Lấy thịt đè người. Round sau uh, chúng ta có hai cặp ở đây rồi. Có một cái free roll thì nó cũng dễ ra được hai sao thôi. Tôi vẫn muốn là giữ lại cái con gấu ở trong đội hình bởi vì là cái con gấu nó sẽ um, có một cái gì đấy may mắn như tôi đã vừa mới chia sẻ ở, ở trên đấy. Biết đâu tôi là, là ông hoàng may mắn thì làm sao? Chiến thần Fanda đúng không? Cứ để ở đây đã mặc dù là chơi uh, cái, cái, cái đội hình mới uh, kết hợp với con tướng mới thì cũng không cần cái con đa đâu nhưng mà thôi cứ để vào biết đâu để ra mấy con Goblin tạm thời tôi sẽ phát triển theo cái bộ Goblin anh em nhá con này được bán một con đi Ờ chưa cần Salivo chưa cần á Chưa cần chưa cần Tí nữa thắng mới mua Salivo Mà cái con ổng có dai này không cần thôi bán đi Bán mua Salivo luôn được Ok Như này khỏe hơn này Quên mất chưa để viên ma lăng cho con Flame Đây rồi Flame này gánh đam giai đoạn đầu game ui có khi nào thua lâu này không nhờ, may quá gặp cái thằng hunter hơi sợ một chút nhưng mà cũng rất là may mắn là đã giết được hết thằng co đấy là tôi áp cấp rồi tôi 6 con ui rồi đây rồi hay quá nhờ. ơ nhưng mà chơi cái gì chơi gì đây chơi trên mét à chơi mét à chơi 9 mét à nhìn giống 9 mét đấy nhở rồi Bán mẹ rồi Mãi không ra bán thôi anh em ạ Rồi, trong cái giai đoạn đầu này thì có thể là tôi um, sẽ kết hợp cái bộ uh, bộ bộ mech bộ mech để kiếm free roll này sau tí nữa là có cái bộ bộ bộ bộ human ấy lấy luôn nha anh em nhá chơi kết hợp human luôn tầm này ấy, vừa có chuỗi thắng vừa có sách vừa có free roll thì có khi là, là roll ra được cái con tướng mới đấy tướng mới nó, nó sẽ cũng ở bộ bách con tướng mới ở bộ bách anh em nhá quên mất chưa giới thiệu anh em con tướng mới nó tên là cái gì tự nhiên tôi quên rồi tên là lula à, hay là cái gì đây rồi vừa có 3 mét luôn này ui giời, được quá nhở ra già luôn roll mấy cái ra con già vừa có 3 mét luôn nó lại còn đẹp hơn nữa vừa ba ba human vừa ba mét vừa ba mét đấy và cái con tướng mới là cũng là bộ ngách nhá hình như là có tên là mana thì phải con mana mà đồ chỗ này có vẻ hơi khèo nhỉ hai giáp tôi cần một cái xung kích ở round 10 xếp gom gom cái đội hình ở góc anh em ạ xếp góc cho con già là quẹt nó chuẩn thường ờ, nếu mà có già chơi già ấy, thì xếp ở góc ngon hơn Chết rồi gặp Clyde này Không có ăn được không đây Mà tôi có một con Ripper 2 sao Con này phơ đam nhá Giáp là ờ, xuyên giáp luôn Rất khỏe Chắc chắn là sẽ ăn được thôi Ngoài cái việc ăn được thì tôi còn có những cuốn sách ạ Ngon hay quá Trận này thì phát triển nhờ con đường mech nha anh em nhá Con từ mới nó ở trong bộ mech Có thể là kết hợp với bộ mech goblin rất là khỏe Tạm thời đầu game cứ lấy mết này Rồi lấy human vào Mết thì tăng sức mạnh của cái bọn uh, à, Goblin rất nhiều Bọn này chủ yếu sát thương phép thôi Tinker sát thương phép Bắn tên lửa là sát thương phép Rồi con uh, Heaven Bomber cũng là sát thương phép Tăng 35% sát thương phép ra Đầu game cũng rất là khỏe Đấy, thậm chí là nếu mà con Tinker lên được 2 sao ấy Nó còn Cái trưởng của nó ấy Có khi là con dồn đam nó còn khỏe hơn là con đấy cơ Cái con Flame Ờ, rồi nếu mà ba quả tên lửa bắn nó một con ấy có khi đam nó còn to hơn <clears throat> rồi khởi đầu rất tốt đẹp đến được vị trí của tuấn cơ lại ra giáp ạ Ôi, cho cái ship cúc súng kích thì làm sao giọng này hay nói nhiều nhở sorry anh em làm nào nhỏ ra khá nhiều uh, flame nhưng mà không chơi ghép luôn cái giáp thép cho nó chắc rồi lại bò góc rồi anh em ạ cho vào góc rồi già bây giờ tung trưởng cũng khá chậm đấy cái này nó vẫn là cái rau uh, ờ, trước khi mà chúng ta quay lại cái vòng mới nên là tôi chưa áp cấp đâu để rau sau áp thể anh em ạ tầm này vẫn mạnh mà áp làm gì mà vẫn chưa lấy ra con tướng mới nhở để xem con tướng mới tên là gì nào ra đi từ lấy giờ vẫn chưa ra con tướng mới ạ cay nhở thế rồn vậy ra quả trứng Tôi nghĩ là cái quả trứng này tôi cũng ờ, không Nếu mà giao giá không đập với nhá Giữ lại để đập với tướng mới thôi Nó tướng mới cực kỳ mạnh luôn Anh em chưa biết được sức mạnh của nó đâu Tí nữa rồi anh em xem anh em thấy sức mạnh của nó Còn bây giờ cứ từ từ đã Đánh cứ chậm rãi thôi, bình tĩnh Cái tầm này cũng mạnh ấy Thôi, tôi quên mất tôi chưa nó cấp Rồi thôi rao sau áp cấp đi Rao sau có sách để áp mất một phát rồi bọn này vẫn yếu à Glacier cái gì ấy Clive à Glacier Clive kẹp súng Vẫn ăn được Rồi Up cấp hợp lý luôn Round này up cấp nó lại hợp lý này vừa mới ra con hai sao cấp luôn Rồi thôi, bây giờ cũng yên tâm rồi Đội hình này mạnh lắm anh em ạ Mech mà kẹp cả mết ra đầu game này thì đam to Bình thường cái bộ Goblin Mech thì uh, đam nó khá bé và đầu game thì hay kết hợp với cả Assassin để tăng đam Trận đấu này thì có mấy cái thằng Hunter thì nếu mà Assassin thì nó cũng khỏe đấy Nhưng mà tôi kết hợp với mết tôi kết hợp với mết và human thì tôi có sách thì nó ra chơi thôi bây giờ cái con ờ, bh nó mới lên hai sao chứ bình thường nếu mà bh lên hai sao sớm ấy sorry anh em con ờ, bh là con ờ, con con sao breaker anh em nhá tôi quên tôi quên tôi hay uh, hay nói gọi nó qua cái tên dota đây rồi nó có tên là game game astisan thôi chúng ta gọi gọi gọi tên nó là game cho nó nhanh nhé ha, cho tiện game con game lữ hoàng tài chính chuyên gia vẩy ngọc hai tay cầm hai ngọc nhìn là biết là, là, là uy tín rồi nhà giàu rồi chắc là con này là dùng ngọc để đánh nhau à, à. xem ở trung quốc à sáng mạnh ở đây 6 hunter chưa chưa đủ 6 hunter mới 5 hunter thôi có 5 Hunter kẹp thêm Exorcist Hunter đầu game khỏe rồi nhưng mà chắc là tôi ăn được thôi Đội này của tôi cũng rất khỏe Ui, có thằng nó, ờ, đã kẹp một con ốc vào rồi à, Go, ờ, ờ, con, con, con uh, chưa Chua kẹp với cả Morin à chưa cẩn thận ấy à Mà ăn làm sao được Làm sao mà ăn được Chưa thể ăn được Mà thằng này nó còn xả tiền cơ Nó còn xả tiền cơ anh em ạ Tầm này khỏe rồi Mua được Grim Chok Thì uh, liên 8 kẹp Grim Chok vào có combo khá đẹp Lao sau Tôi cần cái xung kích anh em ạ Xung kích hoặc là bờ linh bờ linh cũng được Rất cần những cái món đồ mana để có thể chơi được cái con tướng mới thì cần khá là nhiều đồ mana con tướng mới là một cái con mà cái khả năng là dồn đam khả năng lúc đam rất khỏe đánh theo kiểu combo giống kiểu mấy cái con ở trong bộ mết ấy chính vì thế là cần rất nhiều đồ ma lăng giống kiểu bọn gót với cả bọn mết chúng ta cần khá nhiều đồ ma lăng rất có thể là cái line up uh, cái cái cái line up mà Berlin mà chơi kiểu hệ kỹ năng nó quay trở lại Hiện tại thì Goblin chơi theo kiểu là kẹp Kira vào đấm kiểu đăng tay Nhưng mà biết đâu sau ờ, cái cái lần update này có từ mới nó chuyển sang là chơi kiểu Goblin kỹ năng Chơi bằng đam kỹ năng anh em ạ, cái đấy chưa biết à, Rất là tốt nào vừa rồi chúng ta có cái ờ, gậy phép thuật, chuyện phép thuật và chúng ta ghép được cái xung kích rồi Lên 8 luôn, nhưng gì nữa đợi chờ gì đâu combo bảy mực kết hợp với cả sao cơ với cả lên chỉ cần hai con này thôi nó làm một phát một đường kẻ chỉ combo đẹp thôi thì chết rồi địch rất mạnh rồi nói chung là cái, cái đoạn này yên tâm ở đây anh em ạ yên tâm rồi bây giờ chỉ kiếm đủ làm sao để kiếm đủ ra là bộ goblin thôi kiếm đủ bộ goblin sau đó vứt dần thay dần mấy cái con con con mết ra đấy kiếm đủ bộ, bộ, bộ goblin là ok rất là ok mới ra 16 thôi cũng có thằng chơi goblin ui đã có sao vết cơ ba sao rồi nhanh thế kìa con vẩy ngực ngu thế nhờ nhưng mà không sao chúng ta có kết hợp bộ mết ở đây rất khỏe anh em thấy không goblin kết hợp mết rất khỏe nhá dạo đầu game vừa có đam này vừa phòng thủ khỏe ta lại còn có thêm sách có thêm free roll nữa Quỳnh à Chuyện này có hai hàng triple line Hai hàng triple line với thằng Hunter Có thằng Hunter đang giữ tiền Chưa xả Chưa gặp thằng Hunter nhỉ Nhưng mà nó, nó yếu hơn tôi anh em ạ Bây giờ bọn Hunter là yếu máu lắm Chỉ cần combo quẹt mực đẹp thôi là ăn được Gói cứ bình tĩnh rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái bộ Sivet nó có những cái đặc điểm như nào nhá anh em nhá. Đây là cái tộc hệ tộc Sivet. Đặc điểm của nó là nếu mà anh em đưa được cái con thuộc tộc Sivet này lên 3 sao này thì nó sẽ gọi thêm một con. Nó sẽ gọi thêm một con có chỉ số yệt. Thế là chúng ta phải phải phải phải đưa cái con cái con tường mới con game này lên 3 sao anh em nhá. Mục tiêu là đưa nó lên 3 sao thì mới chơi được. Đấy. Đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai ấy là ở trên bàn cờ của anh em khi mà kích hoạt tộc Sivet ấy ở trên bàn cờ của anh em mà có hai cái con giống nhau hai con giống hệt nhau nhá cùng mức độ sao ví dụ tôi ví dụ như là hai con già chẳng hạn thì nó sẽ gọi thêm một con già nữa anh em nhá nó sẽ gọi thêm một con già nữa và con già đấy nó tung trưởng bình thường rồi tức là nó có một cái nó gọi là nhân bản đấy nhân bản hai con giống nhau ở trên bàn cờ sẽ ra sao nếu chúng ta kiếm được kiếm kiếm được uh, hai con Doom nhỉ hai con Doom hai sao thì nó sẽ là ba con Doom anh em ạ. Anh à. Tôi chỉ có ý thôi anh em nhá. Anh em có thể biết được là nó sẽ mạnh ở cái lineup nào đấy. Nha anh em nhá. Đấy là một cái gợi ý nho nhỏ của tôi. Ví dụ như có hai con Doom thì nó sẽ thành ba con Doom hai sao. Chưa bao giờ chúng ta có thể kết hợp được ba con Doom hai sao đâu. Đấy, chúng ta chỉ kết hợp được là hai con Doom thôi hai con Doom 2 sao và hai con Doom một sao thôi nhưng hiện tại nếu mà chúng ta có hai con Doom 2 sao nhá đây là ví dụ này Để cho anh em biết là nó sẽ mạnh như nào hai con Doom 2 sao anh em có hai con Doom 2 sao nó sẽ gọi thêm con Doom 2 sao nữa Đây rồi hai con hai quả trứng ok đấy Rồi sao nữa Chúng ta có hai con Doom một sao thêm hai con Doom một sao nữa đúng không? Chứ chúng ta vẫn chưa up con Doom ba sao. Thì là trên mặt cờ chúng ta sẽ có bao nhiêu con Doom? Đủ anh biết nhá. đủ anh em biết chúng ta trên mặt cờ sẽ có bao nhiêu con Doom. Và nhiều Doom thì để làm gì? Ờ, anh em đã biết được chưa? Nhiều Doom để làm gì anh em biết được chưa? Rồi. Rồi ờ, nhá, tôi gợi ý thế thôi. Còn meta mới thì sẽ có những cái clip biểu diễn sau. Còn hôm nay chúng ta đánh cơ bản đã, chúng ta tìm hiểu cơ bản về cái con tướng này và chủ yếu là cái clip này xoay quanh cái sức mạnh con tướng này thôi là tôi sẽ cái, cái việc nhân bản ấy Cái việc nhân bản thì từ từ đã Chúng ta sẽ chơi nhá Chúng ta sẽ ra cái đội hình Ở trong những cái clip sau Còn hôm nay thì chủ yếu nó vẫn là Xoay quanh cái con tướng mới Và sức mạnh của nó Sức mạnh thật sự của con tướng này Tôi sẽ trình diễn cho anh em xem Tôi chơi rồi tôi biết nhá Anh em yên tâm này, Chơi rồi Biểu diễn rồi Đây là đây là gọi là gì Đây gọi là tôi chơi lại thôi Để anh em biết được rồi Còn tôi đã thử Tôi đã test các line up rồi các line up như tôi biết là sức mạnh của nó như thế nào cực mạnh tuy nhiên là anh em chưa biết được thì tôi tôi mới phải làm cái clip này Rồi, à, ok ba quả trứng luôn này được quá nhở thôi được chúng ta cứ ưu tiên mua trứng trước vô goblin thì cứ từ từ bởi vì bây giờ này nếu mà chúng ta có đủ bộ 6 goblin thiếu mỗi một con thôi đấy chính là con băng sơ chúng ta không cần kích hoạt đâu kích hoạt bởi cái bộ wizard nữa anh em nhá chúng ta ra được con ca lông rồi trận này có ca lông Đấy, con cá lông thì chúng ta chỉ cần kiếm một con Velom thôi, nhẹ nhàng con Velom thôi. Và chúng ta không cần kiếm bom. Ok. Đó, dồn rồi, dồn tiếp anh em ạ. Kiếm con Velom cái. Ui, nhiều trứng đấy. Không. Cho ra một cái gì đấy dùng được tí nào Thực chết rồi Nhanh lên Ở kìa máy nỉ Luôn mất nhiều tiền Đây ơi Thôi bán bếp đi thôi Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh còn kịp Nhanh còn kịp nhanh còn kịp nhanh còn kịp Đây đây đây đây, đây. Đủ rồi đủ rồi đủ goblin rồi Đủ goblin rồi nhanh còn kịp bán con tinker đi bán tinker đi mua zipper đủ bộ goblin rồi anh em ơi khỏe lắm anh em nhìn kìa cái skill của cái con game thực ra bây giờ thì nó khá yếu anh em ạ skill của con game ấy nó có cái cơ chế nó giống cái dao cái cái dao dịch chuyển ấy anh em ạ tức là nó sẽ dịch chuyển đến cái vị trí có đối thủ anh em nhá xa nhất trên bàn cờ đấy lấy tôi quên tôi chưa cho cái con uh, ờ, skybreaker vào rồi chúng ta có hai con skybreaker rồi anh em sẽ xem cái điều kỳ diệu sẽ xảy ra nhá trong round sau ồ oh. zipper lên ba sao này tôi sẽ giữ lại cái này tôi ghép cái blink Cái viên ma lăng tiếp theo tôi sẽ ghép cái bờ linh và cái uh, trượng phép thì tôi sẽ để dành Anh em thấy chưa? Nó sẽ gọi ra một con giống hệt Khi mà anh em có có có hai con ấy Nó cùng cấp sao này Và giống hệt nhau này Thì nó sẽ gọi ra một con nữa Nó sẽ gọi thêm một con nữa Đấy, có chỉ số sức mạnh y hệt và có thể có khả năng tung trưởng nha anh em nhá Có thể có khả năng tung skill Đấy, anh em thấy cái bộ này hay không? Bộ ờ, bộ Sivet nha anh em, Sivet rất là hay trong cái trường hợp mà anh em có con 5 sao ấy như là con Dark Spirit chẳng hạn ừ hai con Dark Spirit hai sao thì thôi xong trò chơi kết thúc một con nữa cố lên thôi đập trứng đã anh em ạ từ từ đã bình tĩnh đập trứng cho hai con game vào anh em ạ cho hai con game vào ấy nó sẽ gọi thêm một con game nữa là ba con game và đây này đây nó mới là cái sức mạnh của cái con này thật sự khi mà càng nhiều con game ấy cái cái bờ linh ấy nó sẽ càng bờ linh nhiều cái skill của nó anh em ạ đây này anh em sẽ thấy khi một con game nó tung trưởng nhá khi một con game nó tung trưởng thì tất cả những cái con còn lại nó cũng sẽ tung trưởng đấy anh em thấy không tức là nếu mà ba con tung trưởng ấy thì nó sẽ là gì 9 lần tung trưởng anh em thấy cái imba của nó chưa còn đây nó là cái skill fur dam nó sẽ gây đam nó sẽ có cái chơi cơ chế này nhá tôi giải thích lại một chút cái cơ chế của con game này thứ nhất là cái cơ chế tung trưởng là một con tung trưởng thì ba con còn lại cũng tung trưởng anh em nhá và cái cái cung đao cung đao ấy của cái con tung trưởng ấy nó không tính bằng hai con kia đâu tức là một con tung trưởng hai con kia vẫn chưa tính là tung trưởng nhá tuy nhiên nó vẫn sẽ gây ra đam cho ừ, ba con tướng còn lại đấy là cái thứ nhất từ từ đã bây giờ phải có cái slot cho con này chắc tôi cứ lóc lại đã dồn đồ cho con game thôi anh em ạ rồi dồn theo game em nhá anh em nhá đấy bây giờ tôi tôi cho con này là con co ok để anh em xem sức mạnh nhá lại một lần nữa này thứ nhất là cái tộc của nó là nó gọi thêm một cái bóng nhá có khả năng tung trưởng là một này thứ hai là đấy nó là ba con vì vậy nên là ba con lần lượt tung trưởng anh em thấy chưa nó nhảy liên tục kìa anh em thấy không cứ mỗi con nó tung trưởng là ba con còn lại hai con còn lại nó đều tung trưởng đấy chính là cái sức mạnh của nó khi mà chúng ta có càng nhiều con game này thì cái số lượng tung trưởng nó càng nhiều Hiện tại thì ba con thì nó sẽ là 9 lần tung trưởng anh em nhá 9 lần tung trưởng Đấy rồi Rồi lên được 3 sao Đấy Cái tộc Sibet này khi mà lên được 3 sao ấy Thì nó sẽ triệu hồi một con y hệt luôn anh em ạ Và nó không phải là cái bóng nha anh em nhá Cái con này này Cái con bản sao này nó có thể có khả năng cầm đồ được Anh em nhá Nó tự tự ra một con luôn và nó có khả năng cầm đồ Nó có khả năng cầm đồ Đây tôi cho nó Anh em thấy chưa Kinh chưa Im ba chưa Để roll được một con 3 sao Thì nó lại thành tới tận hai con 3 sao Nhưng mà chưa hết Anh em cứ bình tĩnh Anh em sẽ xem sức mạnh của nó Hiện tại nó vẫn là ba con nha anh em nhá Tức là cái sức mạnh khi mà có hai con hai sao và ba con hai sao ấy uh, À sorry anh em Tức là khi mà anh có anh em có hai con hai sao rồi này Đấy anh em cố anh em đẩy được ra là một con ba sao ấy thì nó vẫn sẽ triệu hồi thêm được một con ba sao nữa và anh em sẽ y như là vừa nãy là anh em có hai con là hai sao thì bây giờ anh em có hai con ba sao và anh em triệu hồi thêm cái bóng khỏe chưa? Sức mạnh nó tăng lên rất nhiều đấy bởi vì đam của ba của một cái con ba sao này nó có to hơn so với cả là hai con hai sao. Anh em thấy không? kính chưa? Rồi để chúng ta đợi xem nhá chúng ta sẽ đợi xem là cái điều gì đó sẽ xảy ra trong cái giai đoạn tiếp theo sức mạnh của nó sẽ như thế nào rất khỏe trong bộ goblin back anh em thấy chưa một dập đã chết một con rồi và tiếp theo nó sẽ nhảy liên tục một con bị doom rất đáng tiếc cái con doom chắc chắn nó sẽ không tung trưởng không cái con doom nó cũng tung được trưởng anh em ạ à. anh em thấy chưa cái điều kỳ diệu đấy chính là cái việc là cái con bị doom nhưng nó vẫn có thể tung được trưởng và nó gây ra đam khỏe chưa anh em chỉ cần một con thôi Một con tung được trưởng thôi Những con còn lại bị Doom vẫn có thể tung một trưởng Tuy nhiên tôi có một cái Mà trong trận đấu này tôi muốn hướng tới Đấy chính là cái việc tôi sẽ roll ra hai con ba sao Để xem nó như nào anh em nhá Chúng ta sẽ thêm một con game nữa Đây rồi ta có rất nhiều trứng ở đây và chúng ta có thể tiến tới thêm một con game nữa ba sao anh em nhìn nó nhảy kia ui rồi ôi lúc đam khỏe chưa lúc đam khỏe chưa lúc đam khỏe chưa anh em ơi dồn tiếp ra đi game đâu đây rồi đập trứng anh em ạ không tôi sẽ đập trứng chúng ta sẽ dùng trứng để đập rồi cứ từ từ thôi ở level 8 tôi sẽ roll ra cái con game này tiếp theo một con game nữa ok trận đấu này cũng có goblin nhưng goblin đã yếu không thể chơi được tôi đâu còn mấy cái thằng warrior thì không có tuổi anh em nhá anh em xem này xem lại một thấy chưa ui nó nhảy kia con game nó nhảy một con nó nhảy thôi là cả ba con nó nhảy một con bị đùm nhưng nó, nó vẫn có thể nhảy và nó sẽ gây đam ở cái vị trí nó nhảy cũng như là vị trí cái điểm đáp nó đáp đến nhá anh em nhá tức là nó sẽ gây cái lượng AoE đam ấy nó sẽ gây ra ở hai vị trí khi mà nó tung trưởng một lần và ba con nó sẽ gây cùng một cái sờ kêu đấy nó sẽ tung trưởng nha anh em nhá vì chính vì thế nên là cái lượng lúc đam nó rất khỏe ngoài ra thì cái lúc đam đấy nó là lúc phơ đam vì thế nó rất khỏe anh em ạ Nó là đam xuyên giáp, xuyên kháng phép Nó rất khỏe, cái lượng đam nó rất to Anh em nhá Bây giờ là có cũng có thằng Goblin đang có chuối Đang có chuối Để tôi xem xem nó như nào nào Ui rồi ôi nhìn kìa Anh em thấy không Ờ đúng rồi Con tôi nó cũng đang nói theo tôi quay đang ngồi <laughs> không không mẹ con nhá không mẹ không mẹ đâu không mẹ không mẹ không mẹ ở đây chỉ có bố thôi ui ôi nhìn kia kinh quá à khỏe quá khỏe quá khỏe quá <laughs> quá đi mất lúc đàm rất khỏe nghe một trăm phần trăm máu đến hết game rồi thôi từ từ roll tiếp nào Chúng ta còn thêm một quả trứng nữa Và một con game nữa thôi là đủ rồi Nào liệu chúng ta có thể kiếm lốt một con game nữa không Ui rồi ôi Chúng ta vẫn còn thiếu một quả trứng Thôi cứ từ từ đã Rao sau, rao sau, rao sau Cứ bình tĩnh Bây giờ rao quái Cứ bình tĩnh anh em ạ Tôi phải kết thúc cái trận đấu này nhanh thôi Để cho đưa con tôi đi tắm còn tôi ờ, vẫn đang ngồi ờ, cùng tôi để xem tôi chơi tử anh em ạ Ông bố ờ, bỉm xưa Đây rồi Nào Lên 3 sao Tôi rất cần một quả trứng nữa Một quả trứng nữa hoặc hai con game Đây rồi Ôi mẹ ơi một chữ Úi rồi ôi bốn con ba sao anh em ơi Cứ thêm một con là nó lại thêm một con ba sao Nhưng mà bây giờ 10 con Làm nào giờ Ồ Thế phải vứt bớt Goblin à Thôi lại không chơi Goblin nữa Thử ra là không có bộ Goblin thì sao Có chơi được không bốn con Ui mẹ ơi Ui mẹ ơi Ui ôi Ui rồi nhảy liên tục anh em ơi Nhảy liên tục anh em ơi Nhảy liên tục anh em ơi Có 6 con game Tổng lượng đam chúng ta gây ra nó là 10.000 đam Và nếu mà anh em chưa biết cơ chế tôi có thể tính toán cho anh em Đấy là sẽ có bao nhiêu lần tung trưởng Đơn giản thôi Chúng ta có bốn con Mỗi một lần, một lần tung trưởng của một con Nó sẽ gây ra, nó sẽ tung được 4 lần cho bốn con Vậy là 4 x 14 Nó sẽ là 16 lần tung trưởng anh em nhá 16 lần tung trưởng Trời ơi, nó còn hơn cái bộ gót anh em ạ, à, nó còn hơn bộ gót rất nhiều. Đấy là 16 là tung trưởng, đấy là mới chỉ tính là mỗi con tung trưởng một lần nữa đấy. Còn nếu mà bọn này mỗi con nó tung trưởng được hai lần ấy trong một ván đấu ấy thì tổng một trận đấu nó sẽ tung trưởng được là 32 lần tung trưởng. Tuy nhiên là tôi nghĩ là chỉ một lượt mỗi con nhảy một lượt thôi thì là nó chết mẹ hết rồi anh em ạ. À. Làm gì còn đến lần thứ hai đâu Ôi dồi ôi Nhìn kia Nhảy liên tục Trò chơi chắc là sẽ phải kết thúc sớm thôi Cho Goblin vào có vẻ là nó hơi bị sai anh em ạ Bây giờ là 8 con đánh đúng 10 con thì nó là bình thường thôi Nhưng bây giờ tôi thử chơi như này xem như nào Đấy là chỉ có 4 con game thôi Thử nghiệm phát tôi làm solo luôn đấy Solo luôn 4 game nhá anh em nhá Kiếm thêm Warlock vào được này Đây cho thêm Warlock mấy con warlock nó chỉ là gọi là là kích hệ thôi chứ còn mấy con này một sao thì nó vào nó cũng chết thôi rồi để tôi xem thế nào để tôi xem thế nào bây giờ tôi không thèm chơi goblin nữa luôn tôi chỉ cho bốn con game nó, nó solo thôi nhưng mà bốn con game này tôi với tôi có tính toán sai anh em ạ không phải bốn con mà tới sáu con vậy là sáu nhân sáu đó là ba mươi sáu và nếu mà mỗi con nhảy hai lần là ba mươi sáu nhân hai, có nghĩa là tổng cái skill nó tung ra nó có thể lên tới 72 con 72 lần anh em ơi quả là một cái con số mà đúng là quá kinh khủng không thể nào có tin được thôi rồi bây giờ tôi kiếm thêm một con warlock nữa này tôi mà không thèm chơi goblin nữa luôn còn nếu mà chơi goblin thì chắc là nó sẽ là siêu cấp vô địch không thằng nào đỡ được luôn đấy nhá tôi cho thêm một con warlock nữa vào này trò chơi kết thúc rồi anh em ạ ở level 8 nhá ở ờ, đây là ở level 8 nhá nhưng mà tính ra là chúng ta là có 10 con đấy còn nếu mà khi chúng ta ở level